đấy hôm nay à, mấy anh em à, rủ nhau đi chơi lại ra quán tóc quan chơi kêu thằng em đấy, đang đứng chờ đổ xu lấy được sẵn được đấy đấy này mới cái này ngon này Cho hết ra luôn à? Nhất chuyên nghiệp đấy Một sen thì Một sen cái này cũng được 5 ờ, bốn bảy sen à? Một sen của nó là vào 20 yên À Hiểu chưa? Đấy Nếu mà cái này nó sáng lên rồi, cái này sáng rồi Ấn vào đây nút côn để là nó gọi đến ra ngoài luôn Mặc nhờ ông già thì ấn cho, ông vừa nặng được Đó, được chưa? Đó Rất giả hơn cái này ấy hướng này đầu tiên này đặt cái ra thành một thì nó sẽ chảy ra trong cuối giòn đó làm sao này nho này quả nho nó sẽ giảm 8 điểm 8 điểm thì nó thừa này nó thảo xanh này nó mất rồi, à mắt ra à? ờ nó nhả ra mình còn nếu mà nó không được một điểm 50 điểm dưới hạn ở đây rồi nếu mà dưới 50 điểm thì nó không ra nữa mà trên 50 điểm nó sẽ sàng ra à, à. nữa không có này cái này là không có tiền bao châu không có tiền và ba quả chuông là được bốn điểm bảy bảy với cả ba thì là mày quay rồi đấy bảy đó là chín tám 982 này chín tám xe ba cân bảy này thì là, là hai hai trăm trăm tám mươi xe nó giả lại 280 xe tính ra trên 12 này trên 20 là rơi vào hơn hơn hơn sáu c à gần sáu c đấy sang ra này đấy sang nhanh là nó không nó xe nữa kia không phải lúc giảm tiền lúc nào giảm tiền nó phải nhìn câu câu này cái này là sáng lên được cái tiền là sáng lên là làm gì là có tiền à. sáng cái đẹp đây mà có cái tiền là là rồi luôn Thank you. Chưa được Thở ra cho mình đánh à Cho mình chọn bố bị bà Không mấy lần Thoải mái Ở khi làm được cái thôi Ố Bác kê à đó nè, Rồi, làm á, cố lên, cố lên Rồi, cố lên Không xe này Đấy, tôi nhìn vào giữa này, vào giữa này. đường là được đây à nó có trả mà cho gì có

cố lên đấy được được được được giờ máy em nó đổ đèn này bạn lấy mai đến luôn cố lên cố lên nhá vẫn đầu tư có ba sen rồi tiếp theo là cho một xe mà oánh quay quay anh cái quay bàn anh cái nào đấy ông anh này được thêm hai là được một man rồi rồi còn đưa ba trên bốn trên nhá một man rồi đấy lấy tiền nữa nhá giờ mày đầu tư một trăm bốn mươi mà đầu tư một trăm bây giờ mày tự mày tự mày ấn đi ấn ấn ấn một cái luyện ấn đi luyện ấn đi ấn vào giữa số số số bảy như vậy chưa được anh bảo rồi nhá số 7 nó chạy qua này số 7 chạy qua như này một này hai cái mày mày, mày nheo cái mắt lại nhìn màu màu đỏ nó chạy qua không đến là một hai ba không đỏ và về lại nhá này một hai ba số 7 ra đúng không nhưng số 7 bên này một này hai này ba này một này hai ở đấy ở đây một này hai này đấy bây giờ bắt cái là ở bên này này hai một này hai ấn chưa được một hai là chưa ra ông kia ông nhìn được sát ruột còn như này đó thẹn đó như này mấy bảy ra đúng không hai hai bảy đúng không ui dồi ôi thằng này ăn lăm sư tiếp 5 xe mà đây còn 3 xe nữa là mày còn tặng 8 xe thôi Ôi địch bà đỏ đấy Mày ngồi ngay dưới thêm nào Trường Sơn đấy ờ. Oh. Đầu có đủ đầu tư mấy xe rồi ừ. mày đầu tư mấy xe rồi tí không biết à mày đầu tư phải năm sáu xe rồi, ai nó nổ nó nổ không đâu ơi nhìn coi nào giờ nó mới nổ lần đầu cho một xe qua này cho vào cho vào được cho bạn cho hết vào nước cho nước nhiều vào đấy một xe vào nhá cho cho một xe vào nhá cho vào này gạt cân này thôi mày về mày về có mới thôi có bạn hai trên rồi mày về cố lên ok ok thế tặng thời con à Đấy. 我很冷。 điểm thôi chỗ này một điểm thôi ôi lặng xe rồi chỗ này kìa nào đấy số lên, đấy là chuyến lặng xe đấy tổng chưa hơn man à Đâu, mới đổ rồi. À? hai hai ở đây có thể ở đây anh mất bình thường man man bảy của nó thì nó đầu đến tám c nó hai hai thẻ đầu tiên theo tiên chơi trông nữa đấy đấy hai xe này cũng được tầm khoảng hơn ba ba ngon quá có mấy đây có mấy trò chơi hay đây này có mấy trò gì hay bắn nhau á không? Hả? Có thể không? Có thẻ không? Ra ra rút tiền. Rút thẻ không được. Nó tính cả tiền vốn nó có hai mang cả. Không, tiền vốn riêng. À, à tính ờ, à tính à, tiền vốn cả tiền vốn là hôm nay mang được đã được tầm khoảng năm hai. Hả? Năm hai Đâu, rút vào đâu? Rút vào rút vào đây để lấy tiền, lấy tiền của cái thẻ này. trong này còn tiền đúng không? Còn 6 sen. Đấy, bỏ 6 sen ra. Ấn vào đây rồi được. Rồi. À, cầm thẻ trước xong lấy ra tiền ra tiền ra đổi tiền đúng cho nó đúng ạ được khoảng à hai man hai man hai trăm nghìn cái đi đâu ngay đủ tiền đó ờ, thì nó phải thao tác đúng thế nát cám xe là ngon rồi thì cũng thua đây đây đây Thua thì nó hút kẽ và được thì được liên tục luôn để vào đây để cả đấy ạ để cái đấy, đấy xong rồi tôi sẽ sẽ tiền nữa năm mươi triệu à? hay nhỉ à làm được được chưa hai man bốn xe nhìn thấy chưa cả tiền đấy đi về Đấy, lần đầu tiên đi chơi thấy thắng cái được rồi cầm túi tôi kẹo kẹo đấy này đấy hai anh em này sức quần anh thua em được thôi được rồi thế được không cho em sen cửa ừ. anh xin nhá ừ. đây thằng em nó ừ. cho 5 sen lọc lấy 5 sen à, 5 sen thế được rồi thế là mình quay chua... thằng em tí nào đây, quay thằng em cái đó dạ. <laughs> lần đầu tiên lần chơi pachinko <laughs> lần sau rủ đi thì quại chết. được đấy <laughs> nghiệm chết đấy ô xe để ở đâu nhỉ đằng này đây đằng kia à? ừ. ờ. được được thế anh thua man 7 thì tính ra có man hai là được phải ừ, có tiền được rồi Thịt. Nhưng đầu tiên thái là, ngon đấy ngồi đúng máy Đã lổ liên tục luôn Hai anh em Hai anh em đánh ờ, lúc đầu mình cũng lổ nhiều lắm Nhưng mà sau nó hút lên lên sáu 600 ấy 655 656 thì là hết sạch tiền luôn Bao tiền cuốn vào Lại đổi mấy cái máy kia nó hút nữa Thôi chào, chào anh em nhá Hôm nay mà chào anh em quá nào Chào anh em quá nào anh em nhá dạ. tối lên